Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Đã quay trở lại kênh cho cầu Minh Tú thì uh, hôm nay là ngày chủ nhật các bạn là ngày cuối tuần ngày nghỉ thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày buổi tối ngày cuối tuần là thật là vui vẻ và hạnh phúc thì trước mặt mình đây thì là kết quả số số số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là 64 các bạn tổng không và chạm 6 chạm 4 thì hôm trước chúng ta là kép 33 vậy là kép lệch 83 này các bạn này kép âm này là cấp bằng cấp bằng chúng ta báo đến tận 6 7 hôm mới ra các bạn ạ thì đặc biệt của chúng ta là 64 tổng không tức vẫn liên quan ngày hôm trước các bạn nhé ngày hôm trước là kép 33 thì là tổng 6 tổng 6 thì hôm nay là chạm 6 hôm trước của chúng ta đầu không bị câm này đầu 9 bị câm này đấy số số đánh lừa chúng ta đấy nhưng mà đúng là bộ luôn các bạn ạ à, không phải bộ xin lỗi các bạn nhé mà là đúng, đúng là tổng không các bạn nhé đúng là tổng không tổng không chẳng bốn chín số số ngày hôm nay chúng ta quay cũng khó đấy các bạn ạ hôm trước 63 63 thì hôm ấy chúng ta đã ăn đặc biệt hôm qua mình không lên kênh cho số tất cả các bạn tham khảo từ lô tô hôm qua mình không lên kênh chốt số cho các bạn mình cũng bị về muộn cũng bận có chút thời gian về muộn không lên kênh cho các bạn được thì như mà hôm trước khi vào việc chính thì mình kiểm tra một chút về mặt lô tô của ngày hôm nay đó là ngày 26 tháng 5 năm 2019 chút các bạn nhé về lô tô hai nháy ngày hôm nay của chúng ta thì là 92 và hai nháy này kép 88 và hai nháy này Cầu 14 và hai nháy này 09 thì và hai nháy hôm nay số số quay rất là đều không có đầu nào bị câm cả thì ngày hôm qua mình chốt cho các bạn ở trên Zalo trên nhóm chốt cho các bạn ở trên ờ, YouTube là bạch thủ 35 lót 53 thì chúng ta chỉ ăn được con lót thôi còn song thủ chúng ta không ăn được nhưng hôm qua trên Zalo nhóm thì mình chốt cho các bạn đó là bạch thủ bạch thủ là 53 và lót 35 thì chúng ta đã không được ăn con à, lót thôi còn hôm qua chúng ta ăn được con 53 bạch thủ còn hôm nay chốt cho các bạn đó là bạch thủ cho các bạn là con 58 à, <clears throat> các bạn này bạch thủ cho các bạn là con 58 thì hôm qua mình chốt cho các bạn là bạch thủ là 53 chúng ta là bạch thủ của nó cái dàn đặc biệt mình lên cho các bạn 12 số thôi bắt cứng tổng 16 đây các bạn nhé nhưng mà bắt không đúng các bạn ạ cứng tổng 16 mà có lót kép cho các bạn nhưng mà không đúng chạm mình không bắt được chạm 38 chứ không bắt được chạm 38 đường qua có 12 số thôi bắt cứng được tổng 16 các bạn nhé <coughs> rất là tiếc hôm trước của chúng ta thì ăn được 63 ăn được 63 đặc biệt 20 số thì thôi không dài dòng nữa mình vào mình chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn mình cũng đang có chút việc bận bạch thổ lô ngày mai cho tất cả các bạn cho ngày 27 tháng 5 năm 2019 cho các bạn tham khảo nhé đó là con 94 các bạn nhé và lót đó là con 49 cho tất cả các bạn tham khảo còn xong thổ lô ngày mai đó là con 35 và 53 hôm qua bắt độc thủ à, bạch thủ cho các bạn đó là con 53 trên Zalo nhóm thì chúng ta đã được ăn con 53 độc bạch thủ thì số Zalo của mình đây số Zalo nhóm 0868 302 096 cho tất cả các bạn nhắn tin kết bạn các bạn muốn lô tô thì mình chốt cho các bạn lô tô còn đặc biệt hôm nào mình rất kết và cực kết thì mình mới chốt cho các bạn và chốt những cái dàn đặc biệt ít số thôi 10 số 20 số đổ lại thôi không chốt dàn cho các bạn nữa như trước nữa cực kết thì mình mới chốt cho các bạn thì ngày mai cũng là ngày à, 27 ngày mai là 27 tháng 5 năm 2019 thì mình chốt cho các bạn đó là bạch thủ là con 94 và lót là 49 song thủ là 3553 cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày 27 tháng 5 năm 2019 thì ngày mai cũng là ngày thứ hai cũng là ngày đầu tuần thì mình kính chúc tất cả chúng ta làm sao các bạn là có một ngày chúng ta sang tuần mới làm việc là luôn là thuận lợi trong công việc của chúng ta và xuân sẻ trong mọi công việc và các bạn xem kênh thì các bạn thấy hợp với các bạn các bạn nhớ đăng ký kênh hoặc là này đó là ủng hộ kênh còn số zalo nhóm ấy mình ghi trên màn hình các bạn tham khảo từ lô tô đặc biệt và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé